bạn like video của mình đã được 500 like mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn mỗi bạn là 200 thỏi vàng nha các bạn nhớ là xem video càng lâu thì tiền trúng càng cao nhé và nhớ là được các bước nha Hello, xin chào tất cả anh em nhé Ok, hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái siêu phẩm trái đất ở bên server 2 đi đẳng cấp server 2 với Ờ, một cái con hàng quả cầu kinh ký gắn 200 triệu HP nha anh em ơi thì cụ thể trên màn hình đấy anh em thấy không 199 triệu 999 999 anh em ạ <laughs> ok gần hai tóm lại gần 200 triệu đấy thì nick này là phải nói là sở hữu một cái set quả cầu kinh kỳ cực kỳ bá luôn các bạn ơi set kinh kỳ 8 sao nha thì mình nói các bạn nghe này ở bên ngọc rồng sao ấy thì các bạn đập cái set 8 sao ấy, thì tốn phải ít nhất ấy là 1.000 đến 1.500 thỏi vàng một món 8 sao nha các bạn đó cái lỗ 8 sao nha chưa tính từ 1 đến 7 sao nha nên là phải nói là cực kỳ là đắt đỏ luôn cái nick này thì mình nghe cho bạn nói là đầu tư vào hơn 3 à, triệu đấy các bạn đấy thì đầu server cày đua top các thứ luôn thì nick này phải nói là cực kỳ bá luôn các bạn các bạn xem này đấy thì đây là những cái món đồ mà chỗ bạn sang được các bạn ơi thì con hàng này thì phải nói là cực kỳ bá luôn mình phải nói luôn các bạn luôn ấy những cái con hàng này phải nói là bá không còn gì mà bá bè luôn các bạn thì con hàng này thì à, đầu tư 2 mét nhưng mà giá trị hiện tại nó đã lên được gần 6 triệu rồi đấy thì kể cả đồ trong list nha thì trong list này phải nói là đi sang boss siêu không có rất là nhiều đồ luôn thì uh, có đồ à, món đồ kho báu này rồi dài thằng linh những món đồ này phải nói là rất là ngon luôn nha anh em anh em nào mà có điều kiện ấy thì uh, sắm một vài các bạn về sang boss cái tiền cũng khá là ok nhá này thì trong list thì có một cái dài thằng linh lên này gan thằng linh lên này cái thằng nam này rồi quần thằng nam này quá là quá trời đồ ngon luôn thì uh, những món đồ này thì bán với cái gai á, thì bán từ uh, ờ, 100.000 đến uh, ờ, 200.000 nhá còn uh, áo thì tầm 50 đến 70 nghìn Đấy, những món đồ cực kỳ bá luôn Rồi áo dài 6 sao này Áo thằng thì cũng 50 nghìn là ít nha các bạn Rồi quần thằng cũng vậy thôi Đấy, đang uh, gen 6 sao này thì khá là nhiều đồ luôn Tí nữa mình cũng đi xây thử cho các bạn xem nữa là những món đồ nó nó như thế nào nhá Thì đồ 6 sao ở bên này thì tầm khoảng là 10k đấy Như vậy các bạn ơi Còn đồ 7 sao thì mình nhớ là tầm 20k thì à, đi sang bot ở bên ngọc rồng sao thì phải nói là cực kỳ ngon nha các bạn các bạn nào có điều kiện đi sang cũng ok đấy này gan à, bạc trên lốt 7 sao này rồi nhẫn ở uh, à, radar 5 sao rồi gan 5 sao quá trời đồ ngon luôn các bạn nào mà có hứng thú ấy thì có thể sắm một con hàng về thì con hàng này thì mình nếu còn mua thì giá tầm 6 triệu đó bạn ơi thì trong clip này uh, có một set Sumoku nha thì set Sumoku ở bên uh, ngọc rồng sao thì bây giờ nó khá là lỗ bạn ơi tại vì là set 8 sao thì camera tầm 30 triệu thôi đâu ai lại mấy con cầu kinh kia đâu nói chung là quả cực khi ở ngọc rồng và blue quá bá rồi <laughs> ngọc rồng sao bạn ơi cứ nhầm con ngọc rồng blue thôi nhưng mà nó cũng giống giống nhau à thì các bạn cứ kệ mã đi cứ chơi thôi này gan ngưỡng long 7 sao này rồi dày ờ, vàng như lối 6 sao này cực kỳ ngon nha thì bây giờ thì mình sẽ đi kiếm ờ, cái uh, ờ, kèo để mà tài xế đánh các bạn à, cái uh, kèo bobby cho bi gì đó thì để em kiếm nó tài xế đánh rồi mình sẽ đi uh, sang boss nha thì con hàng này cam đây là 200 củ ấy thì uh, cực kỳ bá luôn các bạn ơi phải nói là top trái đất ở bên ngọc rồng uh, sau rồi để xíu trong xe tái sẽ đánh cho bạn xem được bao nhiêu nhá bây giờ đó đi kiếm mấy kẹo bobby đã thì uh, kẹo bobby thì uh, các mình test thì mình mới xài thôi chứ còn bình thường mình đâu xài kẹo bobby làm gì đâu đấy mình sẽ bán ha, mấy cái uh, ở vàng này đi ha rồi sẽ mua kẹo star thì uh, nói chung ấy thì mình cũng có một cái góp ý như thế này cái kẹo star các bạn thì bán luôn bằng một thỏi vàng hay là 500 triệu đi chứ mấy con bán ra rồi sau mua lại nó thấy rất là tốt thời gian và cái uh, đổi rương star này các bạn cho đổi là nhiều à, nhiều rương luôn đi tự nhiên đổi có được cũng ít à chả không phải triệu luôn thì à, hy vọng anime sẽ ra những cái chất này như thế này cho nó hay ha ok thì mình đã có kẹo và cùng nổ rồi bây giờ mình sẽ đi sang boss test cho bạn xem nha thì à, bây giờ mình sẽ quất cái con da côn bóng tối này thì um, mấy con boss này á các bạn xem thử là mình thì mình uh, ăn chát nên là mình tầm khoảng là 150 thì 160 triệu ấy mình dịch chuyển mình mình có gặp kinh kia rồi đây thôi nhưng mà có gặp kinh kỳ ở ngọc rồng mà sao ấy thì nó rất là lâu 5 phút một hồi một lần nên là anh boss thì ờ, cũng khá là tù các bạn ơi nói chung là được cái này mất cái kia nếu mà nó hồi ờ, nhanh nữa thì ờ, ai mà chơi lại đúng không ok bây giờ thì cứ đợi quá cao kinh kỳ thôi các bạn gia cô này 297 triệu rồi ui ôi cái đít này các bạn anh cùng nộ và cái bánh anh vô thì được 880 sẽ đánh nha cực kỳ bá luôn ok này gần chết này thì bây giờ mình sẽ đi quá cao cầu kinh kỳ nha thì boss ở Ờ, ở này ở cái khu ờ, vực mà hành tinh bóng tối ấy thì nó auto ra đồ nha nhưng mà cũng có đồ thằng nhưng mà đa số là đồ ờ, vàng như lốt hay bạc như lốt đấy à, từ 1 đến 8 sao nha các bạn khá là ngon à không có 8 sao bạn ơi mình xem thì mình chưa thấy 8 sao bao giờ rồi nhá bây giờ 170 triệu này thì mình đợi hồi giờ chỉ rồi mình sẽ comment phát nữa nhá địa chỉ sau mình có cầu kinh kỳ là xin con boss luôn ok Mandy thì chỉ đứng đứng nhìn mà thôi Đấy thấy hoặc bên kỳ quả cầu theo Úi rồi bom kìa bom kìa Nhưng mà ăn được không? Ăn không được nha Mình xin mình xin ngăn lưỡng long nha hì hì ấy bạn thấy không với con hàng 880 sức đánh sách quả cầu kinh kỳ 8 sao ui là trời bạn thấy không sang bớt cực kỳ phê luôn mấy anh kia nó chỉ đứng nó nhìn thôi nó làm gì được rồi tiếp theo là con gia côn bóng tối à mua mua bóng tối nhá đấy thì cứ uh, quất nó thôi các bạn hay con boss này thì uh, uh, làm thịt sóc một thôi easy game trời ơi có cái gì đâu ư ừ với sầu đấy cứ ờ, đơm nó thật các bạn ơi quất thôi quốc tới thôi mọi người đấy cứ sơi nó là ok rồi nhá thì ờ, ba uh, 384 triệu đang canh ờ, để mà chơi nó anh em ơi ok bây giờ thì cứ đấm lên tàu khoảng 160 150 cái mình dịch chuyển rồi xong mình có câu xong game thôi ấy easy game thì má honey kia bây giờ xe ra thì tầm 20 30 triệu hp thì đứng nhìn thôi làm sao mà đỡ được bởi vì em nói quả cầu pinky quá là mạnh đi trời mấy cái nick uh, xây da và kiểu uh, bom ở trong uh, ở trong đâu giờ ở trong ngồi trong đây ấy, cái mình vô mình dịch chuyển mình, quả không cái cây nó rơi luôn <laughs> máy xét này quá bá rồi các bạn ơi thật sự luôn á mình phải nói là cầm sang bớt cực kỳ phê nhưng mà nó hồi skill hơi bị lâu nếu như mà các bạn nào mà sắm ba nick như thế này á các bạn qua các bạn ôm sên uh, ờ, sên báo đài các bạn auto anh boss nha thì một ngày các bạn kiếm từ hơn chục món thần linh thì các bạn bán này cũng được mấy trăm nghìn mình thấy là sandbox cũng rất nhanh lẻ vốn không các bạn cái này thì chủ bạn thì ờ, đầu tư ờ, lãi khá là nhiều bạn lãi ít ba đấy 2 triệu bao giờ thích tới 6 triệu rồi lãi 4 triệu rồi thì ờ, chơi gần 5 6 ngày gì đấy khá là ngon nhá các bạn có thể cân nhắc đầu tư đi xem bot mình thấy khá là ok bây giờ mình sẽ đợi giờ chuyển cái sau mình uh, cầu nha honey này thì chắc là không combo đâu tại vì là mình thấy bây giờ mình qua cầu cái nó bóp theo các bạn nè các bạn xem đó đấy ui rồi bóp theo ui ui ghê chưa ghê chưa nhưng mà tôi xin nãy <laughs> mà quá bá bạn ơi thật sự đúng cái sách này phải nói là quá bá luôn ui ôi dày vàng dây lốt hay sao ạ à? chịu rồi bây giờ thì mình sẽ đi à, sang xin nhá thì à, mình sẽ quyết định làm ăn con sen cấp 3 đấy thì à, hy vọng là nó sẽ rơi đồ thằng nhưng mà không biết có rơi không bây giờ thì nó ai luôn con sen một rồi bây giờ quốc sen hai nhá ok thì tám thằng tám cả sẽ đánh nhá kệ cái gì cứ canh đơn con sen hoàn thiện thôi rồi thì khá nhiều anh em sang luôn nhưng mà bây giờ chế đất nó báo rồi mấy anh đi xe già cũng đâu có sang được đâu ok dịch chuyển bỏ cầu nhưng mà chưa hồi nên là thôi mình đây con pha nha ui nhắn luôn trời má mình hồi skill là ăn luôn cái nhắn rồi xui thế nhờ trời má nó thiệt chứ giờ ăn con ba mình nó rơi gì nữa đâu đâu một tên thì nó rơi một món là hay nó nhiều rồi bây giờ rơi món thứ hai thì nó quá viễn vông rồi thôi kệ các bạn ráng ăn thôi kiếm ba sao hai sao gì đấy trời má mình mà hồi kịp ra mình xin luôn cái nhẫn rồi nhẫn nhẫn ở server hai thì tầm khoảng là 2 lít đến 3 lít các bạn ạ à, cay thế à quá nhiều anh em sang luôn ấy quá đông nên là quá đông luôn ôi ôi sen ơi là sen tại sao mày không ra có ở con số 3 mà ra con số 2 dịch chuyển quả cầu xin chờ mấy đi kia quả cầu kinh đi theo nữa ui trời ơi ba sao ạ à. à chán chưa kìa à, nói là khá là buồn nha ok tiếp tục với con uh, sen thì à, mình ăn vẫn coi sen ba nhé mình kiên trì với ô sen ba luôn từ giờ đến cuối clip thì mình vẫn sang sen ba thôi rồi sen một thì rơi ba sao nhá ok mình sang đi tem bánh uh, à, cùng nộ à, vip và bánh bobby bánh toby vào ui thanh niên kêu quá cầu gì đấy định làm gì đấy nhưng mà mình vẫn sang con sen ba nhá trời ơi sen bộ hôm hai thì 250 triệu 230 220 210 190 180 170 ui ôi thanh niên kêu quả cầu rồi kìa Thì máy máy niên này toàn sẽ kích hoạt các bạn ui Ui sitter kìa Nhưng mà chỉ có 3 sao thôi Vãi tèo ạ à. Ok mình sẽ ăn con sen 3 nhá Thì à, mình sẽ quyết định là mình all in con sen 3 Tại vì mình chỉ có một lít thôi Và mình quả cầu thì chỉ được một lần cho một một đợt thôi thì tới 5 phút nó mới hồi Nên là thôi em xin con sen 3 nhá nó sẽ ra đứng nó thì chỉ chó cho mình bem mình ăn thôi chứ giờ sẽ ra phế chết mẹ luôn sẽ ra giờ chỉ còn rồng đen ngon thôi bạn ơi ui ui ui ui ui may quá đủ kỳ rồi bom mà mày bom mà ăn được không ăn được cái nịt đấy trời ơi nó nó bom con bo xấu với chị nhưng mà nó không ăn được của mình <laughs> ok tiếp tục với đợt tiếp theo nhá rồi ờ, xem một con chín với triệu đây ui ui chơi đất cao hay kìa what the fuck rồi ba sao hay chà chà mình vẫn ăn sinh ba nhá mẹ nó câu sen hai nó nó ra đồ gì hơi bị nhiều nha bạn mình thấy nãy giờ nó rơi quá trời đồ ở sen hai rồi đấy nhưng mà sen ba nó vẫn chưa ra cái gì toàn là hai sao thôi bịp thật sự các bạn ơi rồi rồi ấy mình tự ăn sen ba nha để mấy anh kia ăn sen hai đi bây giờ mình coi bao nhiêu hp này 180 này 170 160 150 140 quá cầu rồi anh không ui trời má lại giày nữa rồi cay thế nè má mình ăn sinh ba không rơi cái giày này không rơi máu nào mà thanh niên kia ăn sinh hai rơi hoài thôi má hơi bị cay nha anh em đậu xanh mình cũng đi sang như người ta mà sao nó không rơi đồ sao người ta sang phải rơi hoài vậy tôi buồn quá rồi anh em ơi tôi buồn lắm rồi cuộc đời của tôi nó như vậy thôi sao tôi quá buồn rồi Ui, set 3 290, 270, 260, 250 Ok, canh và quả cầu thôi Trời ơi là trời, ok dịch chuyển này Dịch chuyển này, quả cầu này, xin con boss nha <laughs> Easy game Trời ơi là hai sao nữa chứ Chịu rồi các bạn ơi Mẹ xù thế nhờ Giờ mà cho mình cái nhẫn thì mình mà mai đâu uh, à, chim uh, chim ngon được mùa bây giờ thì toàn là hai sao món mấy món đồ sida ok thì bây giờ mình sẽ đổi vặn qua bu bu bóng tối nha đấy sẽ đưa con bu bu bóng tối này thử nó có rơi gì không má chơi game uh, thanh niên cái anh con hai hai con rơi cái nhẫn và cái giày luôn mình thì anh con ba nhưng mà không rơi cái gì cả quá buồn luôn quá quá buồn luôn anh em ơi trời ơi trời quá buồn quá buồn rồi đó tôi là tôi buồn dễ sợ luôn á các bạn tại sao tôi tôi cũng sai như người ta mà tại sao tôi không rơi đồ mà người ta rơi liên tục thế nhỉ quá buồn ok nhé tôi sẽ xin con bu bu nhé ui thanh niên cái cống vệ tinh luôn hả đầu tư dữ vậy đầu tư như thế mà có ai được cái con bu bu không tôi tôi xin nhá mẹ nó thì con bot ở bên này tỷ lệ rơi đồ là một trăm phần trăm nha nhưng mà nó có đồ rơi tỷ lệ rơi đồ cùi ấy thì uh, à, mình nghĩ là sen sen vẫn ngon hơn nhưng mà sen sen thì uh, hơi bị khó tại vì là quá giờ thanh niên bỏ cọc kinh kỳ mà ok dịch chuyển quá cao kinh kỳ Xin game Ui trời ơi trời ôi bom kìa Mà tôi xin nhá áo lửng long anh em ơi Ok mấy sao đây năm sao ạ à. Cũng được anh em ơi Có hơn không nãy giờ có rơi gì đâu Giờ xin à, áo năm sao cũng được Ok giờ tiếp tục với đợt bớt cuối cùng nha anh em Mình sang hết đợt này thôi Mình trả nick cho người ta Chứ mượn à, cũng tiếng rồi Ui rồi hết Hết uh, ngọc long đen luôn rồi Trời ơi đi kèn hai sao tiếp kìa Rồi nha xin hai mình thì uh, mình thấy à, hình như là hết một sao sao bạn số đánh nó còn 800 nghìn à Sida giờ à? ok kệ đi thì uh, đệ tử cũng xét 8 sao nha các bạn mình quên sao nhưng mà nó cũng xét 8 sao à có gì đâu thì giờ thì mình sẽ quất cô sen hai thôi à, để tôi coi coi sen ba nhá mình sẽ canh sen ba nha thì đồ đủ nha thì chắc là hết một hết ngọc rồng một sao đấy ok rồi mình canh yêu sen ba thôi ăn đố con này là ok hột gà rồi đó hết ngọc rồng đen để trả tiếp chân ta đi ngọc đen các bạn ơi đánh cho cả sư đánh nha tròn trịa luôn thì hết đi tem cùng nổ hai luôn thì ờ, mình ờ, xin cùng nổ hai để mình làm clip ấy nhưng mà hơi bị xí ra các bạn ơi không rơi được cái nhẫn nào quá buồn rơi gan cũng được đi mà không có rơi ok xin ba kame kameha luôn gắt dữ vậy 300 triệu 290 280 270 260 trời ơi là trời thì game cộng đồng sao quá đông luôn các bạn ơi săn quá khá là vui đấy ok dịch chuyển đơm này dịch chuyển dịch chuyển dịch ok dịch chuyển quả cầu kinh kỳ xin bot nhá chờ má đi kia lại la dây theo nhưng mà ăn được không ăn làm gì được mà ba sao kiểu anh đi kia nặng lắm rồi bạn mấy nào mới đấy nặng lắm rồi đấy la về nhưng mà mình quả cầu gần trăm mấy triệu thì chịu thôi ok nhá <laughs> nặng quá lừa <laughs> không nặng sao được các bạn nếu này quá bá rồi mà đấy thì anh à, em chim ngưỡng lại nha đồ mình sang được thì một cái giày một cái gai <laughs> không có đồ thằng lên nha mình sang bắn máy được thôi thì chủ nick mình sang nơi quá trời đồ nhưng mà mình sang đồ cùi không à thì thôi à, video của mình đến đây thôi nha các bạn video sau thì mình sẽ làm tiếp những video hay hơn hấp dẫn hơn cho bạn xem nha